thời đại mạt Pháp, tà Pháp, địa linh khí cạn, đạo diệt, con người không còn ngộ đạo, thành tiên. Nhiều ý kiến cho rằng tất cả chúng ta đang sống trong một thời kỳ suy vi, hay còn gọi đó là thời đại mạt Pháp. Như rất nhiều lần chúng tôi nhắc tới việc, cách đây 2.500 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn. Sau khi Ngài ly thế, cũng chính là vào thời kỳ mặt Pháp, thì Phật Pháp mà Ngài truyền sẽ bị phá hủy, diệt vong. Và trong thời đại mặt Pháp, sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giải làm thiện trí thức, đưa chúng sinh lầm đường lạc lối. Đức Liên Hoa Sinh, người sáng lập Phật giáo Tây Tạng ngày này đã nói Tôi đã thấy về kỷ nguyên đen tối và thậm chí còn nhiều điều đáng sợ hơn thế. Một ái quân, hai ái quân và nhiều bản sao đang lẩn trốn trong góc khuất mà chúng ta không nhìn thấy. Đang thực sự đẩy chúng ta vào thời mặt Pháp, ngộ đạo ư, thành tiên ư. Đó là một điều mà con người hiện tại chỉ có thể đọc trong kinh sách, nhìn về quá khứ, mãi mãi không thể thực hiện được. Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Kỷ nguyên đen tối thường được nhắc đến trong mặt Pháp là gì? Cụm từ kỷ nguyên đen tối thường được nói đến trong thời đại mặt Pháp, thật ra là một thuật ngữ Phật giáo. Người ta thường nói linh khí của trái đất sẽ cạn kiệt trong thời đại mặt Pháp. Tất cả những giáo lý của Đức Phật từ thời cổ đại đã bị mai một đi và đến hiện tại con người không thể trường sinh bất tử vì thiếu linh khí. Liệu đây có phải chỉ là một giả thuyết hay không? Lời tiên tri về thời đại mặt Pháp thực sự là sự thật. Nhưng hào quang, linh khí của trái đất có thể sẽ không bị cạn kiệt vì đó chỉ là những giả thuyết nằm trong nhiều thuyết khác nhau. Có một sự thật rằng thời đại mặt Pháp không phải là tận thế, bởi trong đạo Phật không có ngày tận thế. Thời kỳ mặt Pháp được xác định là bắt đầu từ 2.000 năm sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã niết bàn. Đây chính là giai đoạn thứ ba sau chính Pháp và tượng Pháp. Thời kỳ này sẽ luôn tiếp tục cho tới khi toàn bộ những hình thức thực hành Phật Pháp được chỉ dạy bởi Đức Phật Thích Ca đều sẽ bị tuyệt chủng ở trên thế giới này. Có một đoạn trong Kinh Pháp Diệt Tận miêu tả, Đức Phật dưới gốc cây Bồ Đề đã có một cuộc đối thoại với Hượng Thế Ma Vương. Hượng Thế Ma Vương đã từng nói thánh nhân tâm vô thường, lấy lòng người hợp với lòng người để giữ mọi người tránh xa lòng tham. Nhưng ông nào tốt bằng ta? Ta thuận theo mọi người, thỏa mãn lòng tham của họ. Ông hãy nhìn xem, con người không có lòng tham thì làm thế nào tôi có thể tồn tại? Ông nói, tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Ông có từ chối khi đệ tử của tôi muốn chấp nhận lời dạy của ông không? Đức Phật mỉm cười hiền từ, nói không. Sau đó, Bồ Tấn lại nói, Tốt lắm, đó sẽ là thời đại mạt Pháp của ông. Những đệ tử và con cháu của tôi sẽ trà trộn vào chính điện của ông, mặc áo cà sa của ông, vi phạm các điều gian dạy của ông để đạt được những gì tôi không thể đạt được ngày hôm nay. Đó là dấu hiệu xuất hiện đầu tiên của thời đại mạt Pháp. Lời dự ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về thời đại mạt Pháp Theo kinh sách ghi chép, mới 40 tuổi, tóc trên đầu đã điểm bạc. Về phần đàn ông, tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 60. Trái lại, phụ nữ sống lâu hơn, tuổi thọ trung bình của họ là 70, 80, 90 hay thậm chí là 100 trong thời kỳ mạt Pháp. Vào một ngày, đại hồng thủy sẽ nhấn chìm trái đất, con người hoặc không tin hiểu đó là nghiệp báo, hoặc vì sống quen trong cảnh ấy sẽ xem như là việc bình thường mọi người chỉ tập trung chờ đợi nước rút, chúng sinh trong trận lụt sẽ bị nhấn chìm, trôi nổi trong nước, cuối cùng sẽ là mồi cho cá. Bấy giờ nếu có bậc Bồ Tát, Bích Chi, La Hán, dùng bi tâm ra giáo hóa, do nghiệp ác của chúng sanh và các tỷ khưu ma xua đuổi, cũng ít ai đến dự pháp hội. Còn bậc tu hành chân chánh, phần nhiều ẩn cư nơi núi rừng xa vắng, giữ đời sống an vui đạm bạc, được chư thiên hộ trì khi nhơn thọ giảm còn 52 tuổi, áo cà sa của hàng sa môn đổi thành sắc trắng. Kinh thủ, lăng, nghiêm và bát, chu, tam, muội tiêu diệt trước. Các kinh khác lần lần diệt sau, kinh Phật không còn xuất hiện. Cuối cùng, tất cả các phân tự về kinh Phật sẽ biến mất. Phật giáo bị diệt vong hoàn toàn, chính Pháp bị hủy diệt. Đạo Pháp của Đức Phật sẽ như ngọn đèn dầu đang sắp tắt, ánh sáng của nó sẽ bừng lên sau đó lu mờ rồi biến mất. Sau hàng chục triệu năm, Di Lạc Bồ Tát sau khi tu thành Phật sẽ xuất hiện để giáo hóa chúng sinh, loại bỏ tà khí, giữ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi. Con người lúc đó ai cũng cao tám thước và tuổi thọ có thể đạt tới 84.000 năm. Tất cả chúng sinh được Đức Phật Di Lạc cứu rỗi rất nhiều. Đức Phật gọi đây là thời kỳ Pháp diệt. Thực tế, chúng ta đang sống ở thời mạt Pháp. Trên thực tế, có nhiều quan điểm cho rằng thời kỳ mạt Pháp là thời kỳ hiện tại chúng ta đang sống. Là chánh Pháp, tượng Pháp và mạt Pháp. Ba thời kỳ này được đề cập đến trong quá trình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn Pháp. Đầu tiên là thời kỳ chính Pháp trụ thế 1.000 năm. Trong khi hành Pháp, Đức Phật đã giáo dục tất cả chúng sanh với lòng từ bi. Mặc dù Đức Phật đã diệt độ, nhưng pháp nghi vẫn không thay đổi và kéo dài đến 1.000 năm sau. Có giáo pháp, có sự hành trì và có người chứng đắc quả vị. Đó gọi là thời kỳ tránh pháp và còn được mệnh danh là thời kỳ thiền định kiên cố. Cuộc sống gần như thành tịnh như lúc Đức Phật còn tại thế. Một ngàn năm sau sẽ đến thời tượng Pháp. Trong thời tượng Pháp, sự trong sạch trong thời chính Pháp bắt đầu suy giảm. Tuy vẫn có giáo Pháp, có sự hành trì nhưng số người chứng đắc quả vị thì rất ít. Thời kỳ này còn được gọi là thời kỳ tự miếu kiên cố. Con người đa phần tu tại gia, vì vậy thiền tông thịnh hành vào thời kỳ này. Cũng trong thời gian này, vào thời nhà đường cách đây 1.400 năm, Phật giáo chính thức du nhập vào Trung Quốc. Vì vậy, tính đến thời điểm hiện tại, theo kinh điển ghi lại, chúng ta đang ở thời kỳ mạt Pháp. Thế nhưng, kinh thủ, lăng, nghiêm chưa bị hủy diệt. Câu hỏi đặt ra ở đây là phải chăng thời mặt Pháp chưa đến? Có cách nào để chúng ta xác định thời mặt Pháp có đến hay chưa? Ngoại trừ việc xác định bằng thời gian đã được kinh điển ghi chép lại. Như video trước đây của Tâm Linh Cuộc Sống, Đức Liên hòa Sinh, người sáng lập Phật giáo Tây Tạng cũng có những lời dự ngôn nổi tiếng về thời mặt Pháp. Nói sơ về Ngài, kinh điển dạy rằng Ngài cùng Đức Phật Thích Ca và Đức Quan Âm là đồng một thể. Chính Đức Phật Thích Ca đã từng huyền ký sau khi nhập Niết Bàn khoảng 1.000 năm. Ngài sẽ hóa thân trở lại trong hình tướng của Đại sư Liên Hoa Sinh. Trong một lần đang thuyết pháp, một đệ tử đã hỏi ông rằng khi nào cái ác của mặt Pháp sẽ đến. Đức Liên Hoa Sinh lúc bấy giờ nói rằng khi con chim sắt bay trên bầu trời, ngựa sắt phi nước đại trên mặt đất, đó là thời mặt Pháp đã đến. Ở thời mặt Pháp, toàn bộ thế giới sẽ xuất hiện tình hình đúng như vậy. Quân vương không giống quân vương, bè tôi không giống bè tôi, phụ thân không già phụ thân, Nhi tử không ra nhi tử, phụ tử giống như bạn bè. Đàn bà không tuân thủ chính tiết, đàn ông dâm dục không có phép tắc. Phật giáo mặt Pháp ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu suy bại. Nhưng Ngài cảm thấy rằng cũng là một điều tuyệt vời. Đến lúc đó, xe cũng không cần ngựa kéo. Những người trẻ tuổi có thể lướt nhanh trên một dụng cụ có gắn bánh xe. Mọi người cũng không phải ra ngoài, chỉ cần ngồi trước gương cũng biết được tình hình thế giới. Liên tưởng đến thời hiện đại của chúng ta bây giờ – thì lời giữ ngôn của Đức Liên Hoa Sinh phải chăng là đã quá chính xác. Mặc dù ngài chưa từng sống trong thời hiện đại này, làm thế nào mà ngài nhìn thấy những sản phẩm công nghệ mà chúng ta có? Phải chăng lời giữ ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Liên Hoa Sinh là chính xác? Chúng ta đang sống trong thời mặt Pháp. Bạn có thắc mắc vì sao hai Đức Phật tối cao lại có thể thấy được chuyện tương lai? Nếu xem kỹ các bản vẽ của Phật giáo, vị trí tuyến tùng giữa hai mắt Đức Phật đó là Huệ Nhãn mà Phật Pháp hay nhắc đến. Có lẽ Huệ Nhãn sau khi được khai sáng sẽ cho phép Đức Phật có thể được nhìn thấy quá khứ, đoán biết tương lai. Thời mặt Pháp là thời chúng ta đang sống sẽ rất dài, bởi theo kinh điển ghi lại, thời mặt Pháp kéo dài đến một vạn năm. Con người sẽ phải trải qua rất nhiều thăng trầm, thiên tai, dịch bệnh, nhưng sau khi trải qua thời kỳ này, cuộc sống của chúng sinh sẽ bước đến thời đại hưng thịnh như Phật giáo đã mô tả vạn vật trên đời có thịnh ắt có suy. Có thể thấy, thời mặt Pháp là một giai đoạn không đáng xuất hiện trong Phật Pháp. Hy vọng rằng thông qua bài viết này sẽ giúp bạn có được cái nhìn toàn diện nhất về thời kỳ mạt Pháp, để có được cái tâm thật trong sáng, luôn hướng về Đức Phật và xây dựng được một tư duy và niềm tin sao trò tốt đẹp nhất. Chính bản thân trả lời cho câu hỏi con người có còn có khả năng tu đạo thành tiên hay không? Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn,